Thống chế mơ khảo, xin chào các bạn, cô là Khôi An, hiện tại đang là giảng viên tại Trung tâm Tiếng Trung An Phạm. Cô An muốn hỏi nhỏ các bạn này, có phải các bạn đã học tiếng Trung một thời gian rồi nhưng vẫn chưa tự tin trong giao tiếp và cũng chưa thể biểu đạt lưu loát những ý kiến hay là suy nghĩ của bản thân? Đừng lo nhé, gấp sách vở vào đi và hãy cùng An Alpha thực chiến nào! An Alpha đã xây dựng một khóa học giao tiếp trực tuyến qua Zoom để giúp các bạn giải quyết những vấn đề vừa được nêu trên. Cô An hứa hẹn với các bạn rằng khóa học giao tiếp của Alpha có lộ trình học rõ ràng và bao gồm những chủ điểm giao tiếp có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, ví dụ như công việc, học tập, đời sống, xã hội, vân vân. Sau khóa học này, chắc chắn các bạn có thể tự tin sử dụng tiếng Trung trong mọi tình huống giao tiếp thường ngày. Song song với việc nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung của học viên, Alpha cũng luôn mong muốn có thể giúp các bạn rèn luyện được tư duy chủ động và tích cực trong việc học tập. Học thêm một ngoại ngữ, sống thêm một cuộc đời Hãy để Alpha giúp các bạn thực hiện giấc mơ chinh phục tiếng Trung